Xin chào à, tất cả các anh, các chị, các bạn à, cùng các em Hôm nay à, Thành sẽ phân tích về một cái mô hình ok nhất thế giới của dự án là Foxconn được ra đời vào năm 2020 dưới sự tích hợp của hệ mặt trời, hệ nhị phân và ma trận và đây là một trong những cái mô hình được đánh giá là tuyệt vời nhất từ khi có ngành network marketing ra đời cho đến ngày hôm nay Ờ, với dự án của Fortune à, gồm có phần một là chúng ta tham gia ở x3 và x4 sau khi chúng ta tham gia chúng ta có cái ID rồi lúc này chúng ta vào bên trong ID của mình là chúng ta kích hoạt cái icon à, ờ, tuy nhiên với x3 x4 và icon thì icon là một trong những à, cái mô hình rất là độc đáo à, đơn giản dễ làm và tạo hiệu quả rất cao và chính vì thế cho nên là thành quyết định chọn cái icon để làm cái nền tảng và phát triển cái ICO này à, sẽ là một cái cơ hội để nâng cấp của X3, X4 và ICO lên tới mức 15 cao nhất à, để hưởng quyền lợi cao nhất tại cái dự án Fonseco này. Bây giờ bắt đầu chúng ta cùng phân tích như sau. À, đối với khi mà chúng ta tham gia vào đây thì luôn luôn chúng ta sẽ có một cái người được gọi là người sponsor của mình, cái người sponsor của mình, đúng không ạ? Và sau đó thì cái người sponsor này họ sẽ tuyển là hai người F1, à, hai người F1, đó hai người F1 à, đó là bạn à, đó là bạn và đây là người A à, người A tuy nhiên với cái người A này họ phát triển rất là tốt rồi à, họ phát triển đến cái tầng này rồi và với cái icon này nó là mô hình nhị phân nhưng mà nó lại tràn tầng mà tràn tầng ở đây không phải là tràn qua người khác có nghĩa là hệ thống dưới của mình là nó sẽ tràn với mình và đặc biệt với F1 của mình F1 của mình là nó sẽ tràn phải không còn F1 của F1 mình thì họ sẽ tràn ở dưới của F1 của mình như vậy thì lúc này à, bạn là người phát triển ra được một người một người F1 của bạn đúng không ạ à? tuy nhiên lúc này à, cái người sơ này họ tuyển ra được một người à, họ tuyển ra được một người đó được gọi là người C người C thì cái người C này sẽ được tràn tầng xuống và đặt ở dưới dưới bạn à, dưới bạn như vậy ở đây là bạn chỉ có được đúng một người F1 thôi đúng không ạ à? bạn có đúng một người F1 còn cái người này là do ở trên hạ xuống như vậy thì lúc này phát triển ra à, đây được gọi là tầng 1 các bạn đây được gọi là tầng 1 đây được gọi là tầng 1 à, và khi à, tầng 1 này thì ở đây được gọi là tầng 2 à, đây được gọi là tầng 2 tầng 2 này á, thì cái người này họ phát triển ra được hai người người à, người C này họ cũng phát triển ra được hai người à, hai người như vậy với cái mô hình này như thế này như vậy thì đối với cái tầng 1 á à, với cái tầng 1 là chúng ta không được hưởng à, chúng ta không được hưởng ở cái tầng 1 này vì cái tầng 1 này á, sẽ dành cho cái người tiến trên của mình đó là bonser của mình cái người này sẽ dành cho cái tiến trên của mình họ sẽ hưởng họ sẽ hưởng còn cá nhân của mình á, bắt đầu mình hưởng ở tầng 2 ở tầng 2 như vậy thì tầng 2 mình này á, mình sẽ nhận được là 20 phần trăm 20 phần trăm ở tầng 2 này như vậy thì cứ có một người cứ có một người vào ở tầng 2 này không cần biết đó là ép của ai hay là F của F1 của Bình hoặc là F của ai thì lúc này chúng ta sẽ nhận được bởi vì mỗi một người tham gia vào đây là hai đầu tiên là cái icon là 200 tron 200 đồng tròn mà chúng ta nhân cho là 20 phần trăm thì chúng ta sẽ nhận được là 40 đồng tron 40 đồng tròn trên một người trên một người như vậy nếu chúng ta có một người thì chúng ta sẽ được 40 đồng tròn có hai người thì chúng ta nhận thêm nữa là thành 80 đồng tròn có người thứ ba chúng ta nhận thêm 40 đồng con là trăm mà nếu có 4 người thì chúng ta sẽ được là 160 đồng con à, 160 đồng con phải không 160 đồng con rồi đến khi bắt phát triển ra à, phát triển ra ra nếu mà phát triển ra nữa thì đây được gọi là tầng thứ ba à, đây được gọi là tầng thứ ba tầng 3 khi có một người này phát ở tầng thứ ba này chúng ta sẽ nhận được là 30 phần trăm 30 phần trăm như vậy thì 30 phần trăm này thì chúng ta sẽ thấy được là cứ có một người vào đây 200 đồng con 200 đồng con thì chúng ta nhận lấy 3 200 đồng con nhân cho 30 phần trăm chúng ta sẽ nhận được là 60 đồng con 60 đồng con và tương tự như thế bắt đầu là cứ có một người vào là chúng ta được 60 đồng con cứ có một người là 60 60 60 60 60 60 đồng con như vậy và à, nếu ở tầng thứ ba này mà chúng ta lấp đầy hết thì tổng cộng chúng ta sẽ nhận được là mỗi một người là 60 đồng tròn chúng ta nhận cho tổng cộng là 8 người à, ờ, nhân cho 8 người thì chúng ta sẽ có con số là bao nhiêu ạ à? à, 8 là 480 đồng tròn đó 80 đồng tròn và bắt đầu phát triển đến cái tầng thứ ba đến tầng thứ ba là chúng ta sẽ nhận được là 50 phần trăm 5 phần trăm và ở tầng thứ tư này à, tầng thứ tư này thì à, tất cả cứ xuất hiện có một người ở đây thì chúng ta nhân cho 200 đồng con à, chúng ta nhân cho 200 đồng con vì mỗi một người tham gia vào đây là 200 đồng con thì chúng cứ một có một người vào đây thì chúng ta sẽ nhận được là 100 đồng con 100 đồng con và như vậy thì cứ xuất hiện có một người là chúng ta nhận 100 đồng con tương đương là 50 phần trăm à, 50 phần trăm như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái khí cảnh rất là độc đáo đó là gì ở đây tầng thứ nhất chúng ta không được hưởng tầng thứ hai chúng ta được 20 phần trăm tầng thứ ba chúng ta chỉ được là 30 phần trăm tầng thứ tư chúng ta được 50 phần trăm tổng cộng lại là ở đây là đã chúng ta đã nhận được 100 phần trăm 100 phần trăm luôn phải không ạ à, như vậy thì chúng ta thấy được một cái điểm đặc biệt là gì ở với cái mô hình tích hợp này thì rõ ràng là chúng ta chỉ có một người F1 duy nhất ở đây thôi chúng ta chỉ có một người F1 duy nhất ở đây thôi phải không ạ và đây là cái người do ở trên hạ xuống nhưng chúng ta vẫn hưởng được quyền lợi 100% như vậy là có nghĩa là cái điều kiện này chúng ta chỉ có một người một chúng ta vẫn nhận ha. và cứ có người nào chúng ta nhận người đó chứ không phải là tràn tầng mới nhận và cứ lọt cho một người chúng ta tiền sẽ ngay lập tức chạy về phía chúng ta ngay và liền trong vòng vài giây thôi rất là tuyệt vời phải không ạ à, thứ nhất thành nhắc lại đó là gì với mô hình này chúng ta chỉ cần có một người f một thôi và một người ở trên thả xuống thôi chúng ta vẫn thành công đỉnh cao và do người này ở dưới mình họ phát triển ra là cứ có một người vào trong một cái tầng nào đó thì chúng ta sẽ nhận được cái phần trăm của cái tầng đó như vậy thì chúng ta lưu ý là tầng nó khác với đời đời có nghĩa là trực hệ trực hệ có nghĩa là F1 F2 F3 F4 F5 đến Fn còn tầng là nó không phải là F có khi trong đó là F1 của mình có khi là F gián tiếp của mình và trong đó có khi là F0 của mình F0 có nghĩa là từ trên thả xuống được gọi là F0 rồi như vậy thì đây là một cái điều kiện thứ nhất phải không ạ rồi bây giờ Thành sẽ phân tích một cái à, điều kiện thứ hai của mô hình này tiếp theo đó là gì đó là ngày hôm nay bạn tham gia vào đây à, có một người đó là sponsor của bạn sponsor của bạn và bạn là người tham gia vào đây phải không ạ bạn tham gia vào đây đó. nhưng lúc này bạn chưa tuyển một người nào hết bạn chưa tuyển được một người nào hết lúc này bạn sẽ có một người monster của bạn thả xuống đây cho bạn một người người này được gọi là người A và người A này là người F1 của monster của bạn chứ không phải là F của bạn tuy nhiên cái người A này họ phát triển ra à, họ phát triển ra đây được gọi là tầng đây được gọi là tầng 1 của bạn đây được gọi là tầng 1 và đây được gọi là tầng 2 và khi có một người người ai này họ phát triển ra một người thì bạn cũng vẫn nhận được là 20 phần trăm và nếu cái người này nằm ở mức 200 đồng tròn thì bạn vẫn nhận được là nhân cho hai à, 20 phần trăm này bạn nhân cho 200 đồng tròn bạn vẫn nhận được là 40 đồng tròn ok và tương tự nếu có người thứ hai thì bạn lại tiếp tục nhận cái người thứ hai đó bạn nhận hết phải không ạ à? rồi đến đây được gọi là tầng thứ ba à, bạn sẽ nhận được là 30 phần trăm và cứ người này xuất hiện ra một người thì 200 đồng tròn thì bạn sẽ nhận được đó là gì 200 đồng tròn tiếp tục bạn nhận được là 60 đồng tròn và có một người xuất hiện do bạn nhận có người tiếp theo bạn nhận tiếp có người tiếp theo bạn nhận tiếp và có người tiếp theo bạn nhận tiếp như vậy thì ở đây hai xuống đây bốn là bạn nhận nhận hết rồi tuy nhiên tuy nhiên lúc này ở cái tầng này là tầng thứ tư tầng thứ tư bạn sẽ nhận được 50 phần trăm và khi xuất hiện một người này họ giới thiệu ra người này bạn sẽ nhận được bao nhiêu 200 đồng tròn này bạn sẽ nhận được là 100 đồng tròn vì nó là 50 phần trăm và cứ xuất hiện ra người nào bạn nhận hết người đó ok đúng không ạ à? và với cái tầng thứ tư này tổng cộng gồm có 16 người thì bạn được nhận 14 người còn hai người đưa về cho cộng đồng đấy tương tự là như thế phải không nào rồi ở tầng thứ nhất này à, đây là cái tầm thứ tư này như vậy thì chúng ta thấy rằng là với cái mô hình này rõ ràng ở đây là nguyên cái một hệ thống này là của người tuyến trên đưa xuống chứ không phải là của bạn hoàn toàn bạn chưa có người nào hết nhưng bạn vẫn nhận được 100% số tiền con này chạy về ví của bạn tuyệt vời thế mà đó là không có điều kiện ok rồi à, nếu giả sử như bạn lại tiếp tục phát triển ra được một cái người F1 của bạn ở đây nữa đúng không ạ à? F1 của bạn nữa thì cái hệ thống này phát triển ra nữa thì đồng nghĩa bạn sẽ nhận hết luôn à ok phải không ạ như vậy thì chúng ta phải thấy một điều là gì với cái mô hình tích hợp của Fortune này mặt trời đều tầng và mai tặng hoàn toàn không có bất kỳ một điều kiện nào hết ok phải không ạ hoàn toàn không có bất kỳ một điều kiện hết như vậy thì chúng ta đã thấy được là cái độc đáo chưa rồi bây giờ bắt đầu chúng thành sẽ bắt đầu tiếp một cái lần thứ ba nữa cho các chị hình dung ra tiếp theo khi bạn tham gia vào đây đúng không ạ à? à, và bạn cũng có một người sponsor bạn cũng có một người sponsor và vô tình lúc này bạn phát triển ra được có một người F1 thôi bạn phát triển ra một người F1 người F1 này phát triển ra được một người rồi người F1 này phát triển ra một người người này cũng phải phát triển ra một người như vậy đây được gọi là tầng 1 của bạn và đây được gọi là tầng 2 của bạn và đây được gọi là tầng 3 của bạn và đây được gọi là tầng 4 của bạn như vậy thì đối với tầng 1 thì bạn sẽ không được nhận vì cái tầng 1 này thì dành cho cái người tuyến trên bonus của bạn nhưng có một người thì ở đây người ta tham gia vào hai bạn vẫn nhận được là 20 phần trăm và 200 tròn này bạn vẫn nhận được là 40 40 đồng tròn rồi nếu ở đây xuống đây có một người thôi bạn vẫn nhận ở tầng thứ ba này đó là 30 phần trăm bạn nhân cho 200 đồng tròn bạn vẫn nhận được là 60 đồng tròn và ở thằng thứ tư này bạn sẽ nhận được là 50 phần trăm nhân cho 200 đồng tròn này bạn sẽ nhận được là 100 đồng tròn như vậy thì tổng cộng bạn đã nhận về đó là 200 đồng tròn mặc dù chỉ có một dọc này đi xuống thôi đi xuống rồi đúng không ạ bạn vẫn nhận được tiền tuyệt vời không ạ và giả sử cái người này và cái người này là không phải do bạn bảo trợ cái người này là do ở trên bảo trợ đưa xuống luôn cái người này do ở trên bảo trợ đưa xuống bạn chưa có một người nào hết nhưng phát triển ra một hàng dọc bạn vẫn nhận đủ theo cái số tầng và bạn nhận đến cái số tầng này là kết thúc còn cái tầng thứ năm là dành cho cái người dưới này đi xuống ok phải không ạ rồi thông qua cái mô hình này thì à, các bạn đã thấy được như thế nào à Forstone là hoàn toàn không có yêu cầu bất kỳ một điều kiện nào kể cả là F1 cũng không có điều kiện luôn và cũng không có yêu cầu bất kỳ một cái dân số nào phải có dân số mới được nhận cũng không luôn và điều kiện thứ ba cũng không có luôn đó là bạn phải đạt một cái danh hiệu nào đó thì bạn mới nhận được cái quyền lợi đó ở đây cũng không có luôn mà các bạn đã nhìn thấy được rằng là nhận tới 100% tuyệt đối không chuyển về cho công ty một số một hào nào hết mà chúng ta nhận tuyệt đối lên tới 100% luôn nhưng mà lại không có bất kỳ một điều kiện nào hết tuyệt vời phải không ạ à? quán tuyệt vời chưa đây là một hình và như vậy thì chúng ta đã thấy được một điều là thứ nhất là gì là không có điều kiện là bao nhiêu F1 rồi không có điều kiện là phải có dân số về bao nhiêu mới được nhận tròn và thứ ba đó là không có một nhánh mà không phải là F1 của mình mình vẫn được nhận ha cho dù là phát triển ra à, một là hai là bốn là tám hoặc là một là một là một là một chúng ta vẫn được nhận đúng không ạ và ở đây mặc dù là mô hình dị phân nhưng tuyệt đối cũng không có căn nhánh hay là căn cặp phải có nhánh yếu nhánh mạnh thì nhánh yếu mới được nhận 10 15 20 phần trăm còn nếu có một nhánh là con gì về mo chẳng có một xu nào được gọi là no money thì tức là không có tiền đúng không ạ vậy đây được gọi là một mô hình vô điều kiện tuyệt vời phải không ạ và vậy thì ai làm cũng có thể được hết trừ khi bạn không làm tuy nhiên ở đây không làm vẫn được nhận tròn như vừa rồi mà đây trường hợp đây là thành đã đã giải thích đúng không ạ như vậy thì bạn đi tìm ở đâu có được một cái mô hình như Fortune này tìm ở đâu có hiện nay trên thế giới chưa có chỉ duy nhất trên thế giới này chỉ có Fortune mà thôi vậy thì nếu bạn không làm mà bạn vẫn nhận được vậy thì bạn làm bạn sẽ nhận còn nhiều hơn nữa đúng không ạ vậy thì cơ hội này có phải là cho bạn giúp giúp cho bạn giàu chưa tại sao giàu giàu bởi vì đây là tiền điện tử chứ không phải là sản phẩm chứ không phải là loại tiền điện tử đang chờ đợi hứa hẹn lên sàn rồi là xây dựng hệ sinh thái phải không ạ và đây là một cơ hội 100% chắc chắn ai cũng làm hết và chắc chắn 100% đều win-win hết không ai thất bại ok phải không ạ và đây là một trong những một cái hội dành cho bạn và đã đến thị trường Việt Nam và bây giờ à, là một cái thời điểm của tiền điện tử rồi và chúng ta lưu ý một điều à, chúng ta lưu ý một điều đó là gì là chúng ta lưu ý một điều là với đồng tiền con này phải không ạ à? với đồng tiền con này là chính thức ra đời vào ngày 31 tháng 5 2018 là chưa tới 3 năm thứ hai nữa đồng tiền con này đã đứng vị trí nằm trong top 100 đồng tiền điện tử trên thế giới trên 7.000 loại đồng tiền điện tử và hiện nay đang đứng vị trí thứ 10, 16 và trung bình mỗi một ngày giao dịch từ 1 đến 2 tỷ đô la 2 tỷ USD phải không ạ và điểm đặc biệt nữa, nhất nữa đó là gì đồng trôn này đã có trên 400 sàn giao dịch mua và bán ngay và liền luôn bạn có thể đem lên bán lấy tiền về Việt Nam đồng ngay mà liền luôn bạn thích bạn lên nó mua luôn nó là thật 100% rồi đúng không ạ à? à, và ngày hôm nay chúng ta đặc biệt là chúng ta đến đây là chúng ta là làm là chúng ta nhận đồng tiền cho nhận đồng tiền cho như vậy là khi chúng ta nhận tiền cho tiền cho này với cái mức hiện nay đó là 0.026 đô trên trên một đồng phải không ạ à? và bạn đã nghe qua cái chương trình gọi là cơ cấu trả thưởng của Fortune rồi bạn thấy rồi là chúng ta sẽ nhận được tiền mặt tầm khoảng là 14 tỷ Việt Nam đồng đây là số tiền dư mà sau khi chúng ta đã nâng cấp được x3 x4 và x lên tới mức 15 như vậy thì nâng cấp lên x3 x4 x15 chúng ta đã sở hữu là con số là 38 triệu đồng tròn 38 triệu đồng tròn nếu như chúng ta nhân với cái giá hiện nay là 0.026 thì bạn có bao nhiêu à là 21 tỷ Việt Nam đồng tương đương là 950.000 đô la nếu mà chúng ta nhân với cái mức gọi là chỉ theo như dự đoán của chuyên gia bởi vì đồng tròn hiện nay đang bắt đầu cả thế giới quan tâm chỉ cần lên 0.1 thôi chỉ cần lên 0.1 thôi chúng ta đã có là 3,8 triệu đô 3,8 triệu đô tương đương là 87 tỷ Việt Nam đồng tương đương là 87 tỷ Việt Nam đồng thì đây không phải là một số nhỏ đúng không quý vị vâng vậy thì hôm nay Thành đã phân tích kỹ về cái mô hình này rồi hy vọng rằng là tất cả những anh chị em nào tại Việt Nam đã nghe được ba phần quan trọng nhất nói về lịch sử đồng tiền và giá trị đồng tiền điện tử hiện tại và trong tương lai sắp tới đây và phần thứ hai nói về cái cơ chế trả thưởng của Firestone và phần thứ ba là phân tích về cái mô hình này như vậy thì chúng ta tóm lại à, tóm lại là ngày hôm nay chúng ta chốt một điều đó là gì một điều là gì bạn đến nếu như bạn bạn thấy được à, đồng tiền tròn đang có những ưu điểm và chắc chắn trong tương lai nó sẽ lên giá bây giờ bạn muốn mua một triệu đồng con một triệu đồng con này nhân với giá 0.026 hiện nay 26 hiện nay thì bạn phải bỏ ra một cái số tiền là bao nhiêu à 26.000 đô la tương đương bao nhiêu à 600 triệu Việt Nam đồng để bạn có được một triệu đồng con này bạn phải đầu tư 26.000 đô la tương đương 600 triệu Việt Nam đồng này nếu như ngày hôm nay bạn không có được 600 triệu thì bạn chỉ cần vào với chương trình Forex với chúng tôi thôi bạn chỉ đầu tư là theo giá hiện nay 0.026 với ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020 ngày 21 tháng 10 năm 2020 giá trên sàn hiện nay là 0.026 nếu như vậy bạn tham gia vào với chúng ừ. tôi là 420 đồng con này thì giá trị tương đương khoảng cỡ là 16 đô la với 16 đô la thì nó tầm khoảng cỡ 360 000 Việt Nam đồng ok không mà 360 000 Việt Nam đồng thôi và bạn chỉ cần coi như là bảo trợ trực tiếp bạn chỉ cần bảo trợ trực tiếp là bao nhiêu là hai người F1 thôi hai người F1 thôi thì ngay và liền là lập tức bạn sẽ nhận được đó là gì 14 tỷ Việt Nam đồng cộng với bao nhiêu là 38 triệu đồng tròn 38 triệu đồng tròn tương đương là bao nhiêu 87 tỷ Việt Nam đồng theo giá hiện nay theo giá là 0.1 ok nên nếu nếu theo giá hiện nay thì bạn sẽ sở hữu được là 21 tỷ Việt Nam đồng nếu theo giá hiện nay bạn sẽ sở hữu được là 21 tỷ Việt Nam đồng rồi phần chia sẻ của Thành đến đây kết thúc rồi đó cơ hội dành cho bạn rồi đó đừng chần chừ do dự bắt thành sự nữa ha thời điểm rất là quan trọng của cơ hội Foxton này một lần nữa xin chúc tất cả các anh em các bạn đã hợp tác với Foxton thành công đỉnh cao và trở thành người giàu có năm 2021 và cũng xin chúc tất cả những anh chị em nào chưa tham gia và đã nghe được ba chương trình của Thành hy vọng bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này vì không còn một cơ hội nào có thể đơn giản đầu tư vốn ít lợi nhuận cao mà vô điều kiện ai cũng có thể thành công hết tất cả đều win win 100 ở đây không ai mất tiền không ai bị ảnh hưởng đến cuộc sống của mình ok một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc uh, gia đình cùng với các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống à, cuộc sống một lần nữa xin cảm ơn xin chào